Tai nghe vừa đẹp vừa sang, đeo thì thoải mái âm thanh miễn bàn, mẫu mã chuẩn đét như hình, lại còn đang có chương trình rất hay. Tai nghe G800, một sản phẩm đến từ thương hiệu Flexstone, là một trong những nhà cung cấp và sản xuất tai nghe lớn nhất thị trường Đông Nam Á hiện nay đang có chương trình siêu sale từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 22 tháng 6. Toàn bộ các đơn hàng đặt mua sản phẩm G800 sẽ được giảm giá là 40% và đặc biệt khi bạn áp dụng mã giảm giá Flex 050 bạn sẽ được giảm thêm 10% giá trị đơn hàng. Tuyệt vời hơn nữa, mọi đơn hàng đều được free ship trong khoảng thời gian khuyến mại trên. Còn chân trừ gì nữa mà không ấn nhanh vào cái đường link ở phía dưới phần mô tả nhớ các anh em ơi! Rất tốt! Rồi, cái trận đầu tiên để thử meta nha anh em nhé nó sẽ sinh ra rất nhiều những cái bộ mà chúng ta chưa biết ở đâu để chúng ta thử xem nhưng mà tôi theo tôi là đây là một cái bộ khá là có tiềm năng đấy cái bộ 6 audio ấy 6 bit ấy tiềm năng phết đấy tiềm năng ấy tiềm năng ấy <clears throat> đấm hết anh em thấy không cái trận trước đấm hết cả gót nhá gót mo nhá gót mo đấm hết nhá kinh chúa <clears throat> đấy mà gót mo bây giờ nó là meta đấy anh em gót mo meta khỏe mà vẫn vẫn thua Chuyện này tôi vẫn đang xoay quanh cái ờ, bộ tê giác nha anh em nhá Thử em Chúng ta cứ xoay quanh cái bộ tê giác đã Trận trước là vì nó ra con Doom sớm anh em ạ Thì thôi chơi Wario Bây giờ chúng ta quay trở lại nhá Chơi cái bộ tê giác Từ từ anh em ạ Tôi đang muốn chơi cái bộ tê giác Tôi phải chứng minh cho anh em thấy sức mạnh bộ tê giác chứ Đúng không? Live app mới Không thể không chơi được Phải chơi Nhất là trong cái buổi livestream trực tiếp này Ra này mua hai con này <coughs> Anh em cứ bình tĩnh Chúng ta thử hết mà Yên tâm nhá Đến cái buổi livestream này Đến cuối buổi Anh em ngồi được hết cuối buổi Thì anh em sẽ được chứng kiến Gần như là toàn bộ cái meta nhá Còn nếu mà anh em không kịp ngồi, Anh em không có thời gian anh em ngồi được ấy Anh em Hoặc là anh em phải đi ngủ Anh em uh, có thể xem lại những cái clip mà tôi cắt sau nhá Tôi sẽ cắt và tôi sẽ up lên Youtube trong uh, ngày mai ngày kia Còn với cái uh, clip livestream này thì um, nó sẽ tự up cho các anh em hội viên nhé trong kênh Anh em hội viên có thể xem được nhá Nó sẽ xem được toàn bộ cái video clip khi mà tôi chưa biên tập Đấy, còn các anh em mà không phải hội viên thì anh em đợi tôi biên tập trong khoảng 1-2 ngày Lý do tại sao mà lại không uh, up full clip luôn mà lại phải biên tập lại mới up Thì uh, nó có rất nhiều lý do Ờ, cái lý do mà chửi thề đúng rồi Những cái chửi thề ở trong clip thì đương nhiên rồi Tôi không muốn là chửi thề nhiều ở trong clip Những cái clip mà up lên ấy Tôi không muốn có những cái câu chửi thề nhiều Bởi vì có rất nhiều những cái đối tượng Người lớn Rồi các cái um, trẻ nhỏ Các cái em nhỏ cũng xem kênh tôi Vì thế tôi tôi không muốn là Là là có những cái câu chửi thề ở trong um, cái clip của tôi anh em cũng biết rồi đấy cái giờ tôi live ở stream ấy nó là tầm rất là muộn rất là muộn những cái giờ mà tầm khoảng từ 11 ờ, ờ, giờ đêm đến 12 giờ đêm rồi thậm chí là đến 2 giờ 3 giờ sáng 3 giờ sáng cái lý do tại sao tôi lại stream muộn như thế Bởi vì cái giờ đấy thì các em nhỏ Các em nhỏ tầm khoảng cấp 2 ấy, thì chắc chắn là không thức rồi Không thức để xem live stream được rồi à, Bố mẹ bắt đi ngủ ngay đấy còn những cái người mà lớn tuổi ấy, những cái người mà sáng phải dậy làm việc uh, đi làm thì chắc chắn là cũng không thể thức được đến cái giờ đấy rồi đấy thì tôi cũng rất là mong muốn là ừ, những cái clip tôi ra thì nó sẽ có một chút gì đấy nó văn minh chứ nó không có quá nhiều những cái câu chửi thề à, mỗi lần mà tôi uh, bức xúc quá tôi uh, lỡ lời đấy tôi cũng phải biên tập lại nhá và cái lý do thứ hai ấy, là tôi không muốn tạo drama bởi vì trong cái buổi livestream ấy nhiều những cái câu hỏi của anh em uh, liên quan đến rất là nhiều thứ liên quan đến những nhiều thứ động chạm nhiều người cũng như là uh, nó liên quan đến một vài cái thứ mà nó khá là nhạy cảm chính vì thế tôi không muốn là cái buổi trực tiếp đấy nó nó nó nó nó nó khi mà nó xuất bản ra ấy, thì nó tạo thành một cái drama và cuốn tôi vào cái drama đấy thì tôi không thích nhá chính vì thế nên là um, tôi chỉ giới hạn cho hội viên xem những cái buổi livestream trực tiếp thôi đấy còn anh em muốn xem trực tiếp thì đơn giản thôi anh em cứ đến cái giờ đấy anh em xem trực tiếp là được nhá còn cái về cái việc là là là nhiều khi là up clip livestream trực tiếp lên thì khó tôi công nhận khó tôi cũng bị vướng nhiều drama rồi vì thế tôi cũng phải biết rút kinh nghiệm chứ Đúng không ừ. Hay lắm Ui rồi đẻ nhiều luôn Nói chung là meta này tôi thấy là vẫn uh, vẫn cái bộ, uh, bộ bộ bộ gót đấy anh em ạ là nó khá là khỏe cái bộ gót đấy bộ gót khá là khỏe Trận này tôi không có đồ anh em ạ Dép ờ, ghép được cái giáp hơi khèo Chưa có Hunter nhở Cần một con Hunter nào để kích bộ Hunter cái Khỏe khỏe khỏe tí yếu quá Mấy thằng này cũng hai sao nhiều hai sao rồi này Cái con tê giác này rất hay nhá Con thị vệ thường ngày này Nó có trong bộ gót ấy Vào trong uh, vào trong hiệp đấu ấy Là nó tung trưởng luôn Đấy sau đó là cái cooldown của nó cũng được giảm Rất là là hay Rất hay luôn Cooldown cũng được giảm luôn Chết mẹ này chơi chơi kiểu chơi chơi chơi ép à Chơi ép à 6 ép kết hợp TB 6 <coughs> ép kết hợp TB không hay lắm Tí nữa bán đấy thôi anh em ạ Bán TB Lên tạm vào TB2 được thì tốt Giữ được chuỗi <laughs> Bảo Long ơ gì đấy Tự nhiên nó vào Kéo trao hỏi chứ ơ ơ <laughs> ơ ơ gì ơ gì nào Đây đang định đánh bộ tê giác đây anh em Nhá Đang đánh bộ tê giác đây anh em chưa hiểu cơ chế thì uh, tí nữa anh em sẽ hiểu rồi anh em chưa hiểu gì anh em cứ nói anh em cứ hỏi nhá trên kênh chat tôi sẽ trả lời anh em chưa hiểu về cái cơ chế gì cái cọc hả cái cọc nó hiện ra nó như thế nào hả hay như nào trứng otb trứng cây đây theo anh em có nên giữ một round nữa không cho tb thì giữ chuối này ngon luôn thằng hàn quốc Hàn Quốc khỏe quá Gặp chưa nhở Hàn Quốc hai chữ Đã gặp rồi Khỏe quá Cái nguyên lý của cái cọc ấy Là cái um, Nó là một cái uh, công cụ để tăng cơ nhá Tăng cho quân mình Thì uh, Cái sức tăng của nó là như nào Thì uh, Sức tăng của nó là nó sẽ tính bằng cái số máu à cái số lượng quân cờ của quân địch nhân 3. Đấy, anh em hiểu chưa? Số lượng quân cờ của quân địch xong nhân với cả ba thì nó ra nhá. Khó chịu nhở Ra được ba con Hunter này, cho vào. ba Hunter kết hợp với cả Ờ. Được được được. ba Hunter cho có tí đam anh em ạ. Cho tí đam. Bán con này đi Lấy thêm tí tiền Hợp lý chưa Có tung trưởng được không Không tung được trưởng được rồi Khỏe quá là bốn đỏ anh em ạ bốn đỏ với cả con sát thủ hai sao thì nó khỏe quá Không được rồi Rao này mất chuỗi rồi Khỏe quá bốn đỏ Thôi thôi thôi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi Một đống máu này Khó chịu nhở Quả trứng lẽ ra lên đập cho con cây Sai lầm quá Cái con tưởng mới đấy nó rất là khó chịu nhá Mới vào game là nó bớ ra cái hàng đằng sau rồi Mà mỗi trên cái đường mà nó chạy qua ấy Nó gặp cái con nào là cái con đấy nó bị stun Rất khó chịu bánh trắng chấm này Robert Takumi Tom Vi Tom Vi Nó có đồ Tôi chịu nhỉ Trượng phép mới đau như này Đồ gì Trông nó hèn Trông hèn thật sự luôn còn thằng Lucky Lucky chưa gặp Thằng Lucky chưa gặp Lucky toàn hai sao ạ Vãi cứt Tôi nghĩ là cho con AM và ngon hơn cái bộ ấy đấy anh em ạ Cho mẹ AM và kẹp đít đi mày vừa linh đây ồ như nào ui chết chết rồi hai con lao xuống cơ mày vừa linh đây mày vừa linh rồi ở linh đây, ồ không tu được trưởng đúng không ừ đúng không? súng này súng ngon hơn chưa có thỏ nhỉ Cây thật sự ôi vứt mấy con linh tinh thôi anh em ơi Hunter thôi Hunter hẹp thôi Có khi trận này lại chơi kiểu Lưng súng như nhỉ Lên bảy, Lên bảy cấp chuôi cái thằng VN kia à? Gặp thằng này khá là khó chịu luôn đấy Nó rất khỏe Nhưng uh, lần này tôi có con súng rồi Nó clear mấy cái con ít máu rất nhanh Nhưng kìa cái con Doom của nó kia Mẹ ơi khỏe tê Vẫn vẫn thua Vẫn thua Vẫn thua Ồ không không không không không Thế thì lại thắng Thế thì lại thắng Ồ Ăn rồi lấy búa đâu nhở súng bây giờ không có đồ con xin này chơi đồ xin con nữa không chồng con này yếu lắm thôi bán đi cho thêm trừ giáp này vào khỏe này Đấy. Cho con này giáp rồi. Con TB yếu lắm anh em ạ. Tuổi đéo thế nó có khả quan lắm tôi bán đi đâu. Ui, xin nó bớ hết đằng sau rồi, lại thua. Khó chịu thật sự. Lại thua rồi. Ờ, không thua cơ có nên chơi 6 Hunter không nhở Trận này có vẻ nhiều xin lắm Nhiều xin lắm Chơi 6 Hunter toang mất Đánh bộ tê giác Top 1 lại 50k lửa anh Ok em nhá Đây anh đang đánh bộ tê giác đây, Anh đang đánh bộ tê giác đây. Nó, Anh anh mới chỉ để sót một con tê giác thôi Là lúc đầu là anh cần phải mua ba con ẹp nên anh bán nó đi nhưng mà bây giờ có là anh sẽ chơi nhá Đấy anh, anh để sẵn xin đây rồi em ạ Để sẵn xin đây rồi chắc chắn là chơi Yên tâm Sẽ chơi Đồ anh ghép là như là chơi tê giác luôn mà Ui tôi chết rồi Quên không kẹp ít con này rồi Nguy hiểm quá Ôi Kìa nó bắn được thêm phát lửa kìa Hay quá, con am nó bớ kịp anh em ạ. Nhưng mà vẫn thua. Ờ, thua không? Thua không? Thua không? Không không không không không. Không, không thể thua. Rồi. Công nhận kẹp thêm cái chữ giáp vào tín thật đấy. Đây rồi anh em ơi. Đập chín luôn. Nhưng mà thiếu xin, chưa có xin. Rồi. Cho cái que nhá, cho xin cái que nhá Cần que, cần que, cần que Tuấn cần que Tuấn cần que, Tuấn cần que, Tuấn cần que Trông cái thằng kia nó cháy sáng Sao mà tôi nhìn thấy nó khỏe thế nhờ Trời sáng quá AM lên được hai thì ăn được Ui mẹ lại thêm giáp ạ à. Không cần Đây rồi Có thế chứ Chém lan trước nhở Múa mở trước hay chém lan trước Chém lan trước hay múa mở đây Múa mở ngon hơn Ok quyết định thể đi quyết định hơi lâu đây rồi anh em ơi đây đây đây đây đây đây đây đây cái bộ anh em đây cái bộ anh em đây cái bộ anh em đây cái bộ của anh em đây được chưa am vào được chưa Chết rồi, nó là... Còn mẹ sao bay màu nhanh vậy? Ê! Sao yếu thế? Không được, không được, không được, không được, Bán bốc này đi. sáu hẹp sáu hẹp đã anh em ơi Lên tám sáu hẹp đã Lên tám nhau sáu hẹp hay là rôn nhỉ ở lại rôn không tôi nghĩ là ở lại rôn anh em ạ kiếm cái con ấy rồi quyết định ở lại rôn nha anh em nhá ở lại rôn ở lại 7 rôn thôi cho bọn này lên hai sao ba sao đã rồi tính yếu lắm bây giờ up cấp hết tiền không được không được không được không được không được không được bây giờ up cấp là toang Tạm thời cứ ba xin á Yêu mẹ khỏe này Khỏe này Ờ QA cánh kèo đi Đéo được rồi Bọn này chơi Saman nó gọi ra mấy con ba sao sớm quá Công nhận bọn này đẩy kinh thật đấy Sợ quá exercise ever. thỏ nếu có thỏ nhở hmm. thỏ với cả con uh, con xin luôn anh em thay cho con này con uh, con con con uh, ờ, ta templar assassin hay người ta còn gọi là siling Cần con Silent mới chơi được bộ Assassin này Ok Ui, gặp thằng này lại thua rồi, trông khỏe lắm Mẹ còn kẹp ở cây ạ à. Đéo ơi đây Trời ác thế Ui Ui bạn ơi Ui cái đéo đấy Tràn nhà rồi 21 máu Mẹ Không hiểu Ồ rôn thế mà đeo ra nhở Đâu rồi Rôn số 40 tiền thì nó lại hơi sida đấy Thôi Ui cái quả đau quá Xót xa quá anh em ơi Đéo hiểu sao nó, nó đẩy Nó còn cướp được cái con cây của tôi ạ Nó cướp con cây nó đẻ ra 21 máu ạ Gót đẩy 21 máu một rau tin được không Đúng là gót đẻ Ui còn kẹp cả xung kích ạ May đéo phải bờ linh ấy Nhưng mà vẫn đau Đau quá Thật là như thế luôn Nóng quá Xong lại đã thế còn bị chửi tụt cơm phách ạ Nghe mà nó xót xa Ui rồi ui rồi ui rồi ui rồi Đau quá Cay đắng quá anh em ơi Phải trả thù thôi Tí phải trả thù Cứ đợi đấy Cứ đợi đấy Ơ nhưng mà mình đã có đồ Thôi nó nhỏ nó nhỏ rồi Toàn đấy Nó có đồ ăn làm sao được nó Chết mẹ Trông nó đẩy mà Hoang mang với là cướp Bây giờ là có một cái hay là ở giữa trận ấy Nó có một cái hay là ở giữa trận chúng ta có thể là là là Chúng ta có thể ở giữa trận uh, roll được mà không uh, bị mất cái thời gian chờ cũng khá là hay con này yếu lắm mình cho ra luôn lấy tí tăng thì đéo nào vẫn chưa roll được ra con ấy nhờ con sai linh nhờ bây giờ lại phải up up uh, ờ, 8 mới cho được vào 6 ép à cay nhở cay thật sự luôn á up 8 mới chưa được 6 ép que thêm cái que đi cho xin cái que đi đúng rồi đấy chứ cho xin con xe linh thế nào đeo gì bắt nháp à thôi thì áp cấp vậy cày thật sự ấy không thể tin được là phải áp cấp mới cho được 6 hẹp vào Món đồ này cho BKB thôi Thêm một cái mặt lạ điên nữa Mày vừa lên vào tao fake đúng không Mày vào tao fake đúng không Ui rồi nó ra bom rồi, nó ra bom rồi, nó ra bom rồi, nó ra bom rồi. Thôi thôi thôi thôi thôi. Thôi thôi thôi thôi. Đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng, tớ phách, tớ phách, tớ phách, tớ phách. Tớ phách, tớ phách, tớ phách, tớ phách. Mà ơi. Ô một lỗ kia Đúng rồi, tớ phách, tớ phách, tớ phách, tớ phách Mẹ ơi, khỏe quá Đỡ thì đéo nào được Vẫn đéo ăn được nó Đúng là tớ phách thật Ồ, quên, cây đã lên ba đéo đâu Giữa con này gì nhở, lấy phải bán đi chứ Chán đời tuấn quá Cho xe linh đi Ơ oh. Bán mấy con này đi nhở Bán mấy con này đi Cho xe linh đi Ôi chín đẹp làm gì anh em Chín đẹp làm gì đang chơi bộ tê giác mà chín đẹp không được Chín đẹp cái gì Đang chơi bộ tê giác Đang chơi bộ tê giác Không chơi chín đẹp Má thằng kia nó có chuỗi thắng kìa Anh em nhìn thế có chịu Ui nó mất chuỗi thắng rồi Cơ hội đấy lẽ ra là của mình Nhưng mà mình không tận dụng được thôi Bản quốc tế có tiếng Việt bình thường nhá Tín nhá Bản quốc tế có tiếng Việt Bình thường Lấy cái BKB ở chắc rồi anh em ạ Thôi Lấy sẵn cái BKB đi Trận này phải có BKB rồi Nuôi nhiều Khỏe thế Khỏe quá Đây này, nó có cái cọc rồi này Chết mẹ thấy gặp bọn này toang rồi Gặp bọn này clear nhanh lắm Lại còn dash split cái đéo đấy Ơ à, Cái đéo này mà đắt split thì kinh vậy Phá mãi chưa được cái cọc kìa anh em kìa Anh em thấy không Tôi phá mãi chưa được cái cọc luôn Nhưng mà vẫn ăn thằng này Cọc này cứng thật Cứng thật cứng thật Rất cứng luôn Cho xin nó sailing linh ấy Khó chịu nhở khó chịu thế nhở bán mày con am đi nhở am chắc lết game không cần đâu bán này bán này lết game chắc chẳng cần hai con này thôi bán bớt đi bây giờ cần là cần cây ba cần cây ba am thì cũng cần am để counter cái thằng gót Ui chết rồi, bớ vào cái cọc rồi, ăn cứt rồi Đánh vào cái cọc đến bao giờ mới xong Anh em nhìn kìa, anh em thấy con con con con, con xin của tôi nó cứ đánh vào cái cọc rồi ui giời ơi Thế thì đánh xong cái cọc thì chết hết rồi còn đâu Chán quá Đánh xong cái cọc thì chết hết Đỡ thì đéo vào được Ê cây gánh, cây gánh, cây gánh, cây gánh, cây gánh được, được, được, được, được, được, được, được, được, được Thằng này nó chơi cái gì nhỉ? Bọn này chơi toàn... Dự dạng này bọn nó toàn chơi Saman thôi Bọn này toàn chơi Saman anh ạ, dạng này chơi Saman thôi Em đao về thử không có chỉnh ngôn ngữ tiếng Việt có em <clears throat> Đao cái bản mà anh, ờ, anh, anh anh hướng dẫn anh em đào ấy Anh em có cái clip đấy, tôi mới ra đấy Anh em biết cái clip ấy chưa? Vào đấy, đào cái bản mà tôi hướng dẫn nhá Chắc chắn có Wow <coughs> Căng thẳng quá anh em ơi 46 máu nhìn thế thôi nhưng mà cũng khá yếu đấy Không mạnh đâu Tầm này roll PA3 xong rồi up 9 Kẹp Saman rồi có BKB rồi yên tâm rồi đấy bây giờ mình yên tâm này đây rồi nhưng mà chưa có sai linh sai linh chưa có xe linh thì làm ăn gì cho xin con xe linh đi sai linh assassin Đây rồi anh em ơi Tôi cũng chỉ cần có thế thôi Đây nhá cho anh em xem nhá Sức mạnh của một cái bộ siêu Việt Sức mạnh của bộ siêu Việt Sức mạnh của bộ siêu Việt đây Nào như nào Úi sổ ôi úi sổ ôi Khỏe lắm Khỏe lắm anh em ơi Ui, quên mất quên mất cây chưa ba cây chưa ba cây chưa ba <laughs> yếu quá yếu quá yếu quá yếu quá bị nó đấm rồi bị nó đấm rồi cứ gáy là bị nó đấm nếu hiểu Đi cái bi vào Kiêu hiểu công đánh công đánh công đánh công đánh công đánh Nhanh còn kịp Chết mẹ Căng thế nhở Tí nữa bán con uh, Cho Sinopia đi chết mẹ làm sao bây giờ thiếu slot này thiếu slot lóc lo này lại <clears throat> PA đánh chán đấy nhở PA ơi Ê Bị cái bọn Hunter đấm thế kia Chán thế Ui mẹ bị bị 6 Exorcist, 6 Hunter ạ. Đánh ạ. Chết rồi còn 15 máu ạ. Nhanh còn kịp. Cây ba đã. Tôi cứ tưởng là nó mạnh mà nó vẫn yếu Cho cây, cho cái giáp cho cây nào Được không? Có ăn được bọn này sao trông trông thua bọn này nhở? Trông giống thua bọn này nhở? Đúng thật. Trông giống thua bọn này nhở? À không, thua sao được? Thua kiểu gì Thua kiểu gì Thua kiểu gì Có chuối có chuối anh em ơi Cơ hội để PA lên được ba đi rồi Khỏe lắm anh em ơi Có cọc khỏe lắm Được chưa Anh ơi em đau về nhưng mất lích cũ Không mất cho em nhá Tôi bảo rồi anh em vào Discord đi Anh em uh, ờ, GTD của anh em sẽ hướng dẫn các anh em lấy lại nhá Không mất không mất không mất không mất không mất rồi chúng ta tiếp tục luôn con PA thôi Ui Một con nữa Đéo được rồi Đéo kịp anh em ạ Một con PA nữa thôi Chỉ cần một PA hoặc một quả trứng nữa thôi Tôi quyết định up ba quả trứng luôn Ui khó chịu thật sự ấy Nhìn kia PA chết mẹ nó rồi Cài được nhưng không vào được Liku đúng không Ok anh em Cái lỗi đấy thì uh, tôi biết nhá Tôi biết Anh em cứ vào trong Discord Có người hướng dẫn Còn bây giờ tôi làm sao tôi có, Anh em nghĩ sao mà tôi có thể vượt chơi và hướng dẫn cho anh em được và cái đấy nó không thể hướng dẫn được như này anh hiểu không Nó phải có thời gian Đấy anh em hỏi thì ừ, Anh em ờ, có thể là là, là vào trong Discord nhá <clears throat> Nó phải có thời gian anh em ạ Cái kiểu đấy nó phải có thời gian trả lời được Khó Thêm một con PA nữa thôi Đấm cho cái thằng bảo tôi phát đi Nó ao rồi <sniffs> Cần phải đấm ra kia Lấy lại danh dự Đấm nó lấy lại danh dự anh em ơi Tôi nghĩ là cái cọc ấy Không lên để cái cọc nó chết sớm quá Dâng cái đội hình lên một chút anh em ạ Dâng đội hình lên một chút Cọc chết sớm không ổn đâu Cọc chết sớm không ổn đâu Tôi chỉ còn 15 máu thôi Liệu có lật kèo không Thực ra con QLP này cũng không cần đâu nha anh em nhá QLP cũng không cần đâu Nếu mà chính xác là thì không cần không cần QNP. Đội hình này mắc ping không cần QNP. Rồi nốt một con PA nữa thôi. Một con nữa. Cho xin một con nữa đi. Vẫn đéo thấy Vẫn đéo thấy đâu Thôi thôi thôi Không thấy thì thôi anh em ạ Không không không quá Không cố Không cố anh em ạ Cố đi đấy Đây rồi Mày ăn hộ tao Mày ăn hộ tao Ui nó có bom Nó có bom Nó có bom Nó có bom Hơi sợ hơi sợ hơi sợ hơi sợ một tí Ui mẹ có bom nó lổ chết mẹ hết ạ à. Không vẫn còn hai con sống Nhưng mà thua thua thua Cay cái thằng này thế nhở Trượng thần bí kiếm gãy Cày thế nhở Cày thế nhở một con PA nữa đi Ô. Một quả trứng nữa đi Đừng mở đéo lên đâu nhá 20 tiền mà đéo roll ra được PA thì thôi đấy Pia Nhớ phải con này Tức là lên 9 á Còn hai tiền Thôi thì mẹ run lốt <laughs> Vai cứt Rồi ok ok ok Ui dồi ôi Ui dồi ôi Ui dồi ôi Nhưng mà tôi lại gặp cái thằng đang có chuối Khỏe quá Đi mất rồi Ui nhưng mà thua này Vớ vẩn lại thua này Không ổn không ổn không ổn Thua không Ui dồi ôi súng 3 nó súng 3 Nó súng 3 nó súng 3 nó súng 3 nó súng 3 Vẫn ăn được vẫn ăn được vẫn ăn được vẫn ăn được Có chuỗi có chuỗi thằng này Lên được 9 Lên được 9 anh em ơi Khó quá Phải lên được 9 hai cái BKB không giải quyết được vấn đề Tí nữa tôi ghép cái cấm đánh Anh em nhá, ghép cái cấm đánh Giờ phải lên được 9 Mẹ ơi, sợ quá Gặp thằng Lucky kìa Được không? PA3 cố lên Ăn được không Chết mẹ nó hết hai con kia Gọi gọi cây ra đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi Đúng rồi chưa có LC3 vẫn có thể ăn được PA chém vẫn rất là nhiệt ở đây Hay lắm gọi được tiếp cây ra Được được được được Có thể thằng này sẽ đi trong rau này Nga ơi Nga à ừ. Nga à? Rồi ok Lên được chín chưa Vẫn chưa lên được Vẫn phải một rau nữa có thêm cái chống hồi máu ấy rồi Rất tốt Cái món gậy đẩy này đề phòng Anh em nhá chúng ta phải đề phòng Đề phòng cái trường hợp là là là là, là. Rau này gặp thằng nào đây Khả năng cao rau này là gặp cái thằng Hunter Khá nguy hiểm Không Bứa là vào con bom rồi anh em ơi con bom nó bị Con AM của tôi trừ mana Và nó không phải tung một trưởng ra ngoài tôi sẽ đẩy nó đi rất nhiều đấy Như nào cậu Như nào Như nào Như nào Có phải fake không uhm. Hay quá Trận này có khi lại lật kéo chứ lại Anh em thấy chưa Anh em này nhìn cái bộ kết hợp với bộ tê giác này Khỏe chưa Bộ này nhá Kết hợp với bộ ép cực kỳ trâu luôn Nghe Trâu lắm luôn Anh em thấy buộc Clive vừa lấy chưa Nó cứ đấm một cái cọc thôi Đấy Mà trận này đen nhá Luôn phải đập đập bốn quả trứng bốn quả trứng bốn quả trứng nhau PA Đấy đập bốn quả trứng nhau PA luôn Luôn mãi mới ra Hình như là round 30 đúng không anh em Round 31 à Round 31 mới lên được PA3 Thế mà tôi có khi khả năng cao vô địch chứ Được quá nhở con thỏ tí thay nhá và con ờ, con saman đấy lên chín nó kẹp saman rồi lên 10 thêm saman nữa vô địch luôn đây rồi chấn phái rồi anh em ơi có chấn phái đây rồi áp cấp cho sờ tôm saman vào đấm chết hết mua thêm con saman này nữa giờ squire nữa là bốn saman 2 tê giác 6 ép và 3 assassin ở level 10 Thế nhá anh em nhá Rồi ok Ok rồi Ôi Ôi Ôi Ôi Thôi chết thôi Quá nguy hiểm Quá nguy hiểm Con súng bị stun liên tục luôn hai cái stun của Earth, ờ, uh, Earthseeker, Earthseeker và thỏ ui mẹ đẩy đẩy chắc quả này phải 20 máu chắc là tập đấy chắc cũng tập đấy, chắc tập đấy chắc tập đấy chắc tập đấy link discord anh em nhìn ở trong cái um, anh em có thấy cái đấy không anh em thấy cái cái màn hình stream của tôi không anh em thấy góc ở phía bên dưới không đấy phía bên dưới ở góc bên trái ấy, nó có link youtube này link uh, discord link facebook Đấy, link Discord đấy nha anh em nhá. Cú sang đi, cú nhìn đi. Cú nhìn đi. Ồ. Oh. Định combo của chúng tôi. Định combo của chúng tôi, không dễ thế đâu. Hộ cái. Này thì fake này, úi rồi, tuấn cơ fake, tuấn cơ fake úi sồi úi sồi ôi tuấn cơ fake ừ, lại nói gì đi bạn nhá anh em nhá nói gì đi nói gì đi bạn <laughs> quýt rồi ôi rồi quýt mất rồi quýt mất rồi chán quá quýt xứ nó mất chán quá Úi rồi Không thế Không dễ đâu Không dễ đâu bạn ơi Không dễ thế đâu Ồ Úi rồi Úi rồi anh em nhìn kìa Anh em thấy cái hàng Hunter nó toàn bắn với cái cọc không Anh em thấy không Con này chết rồi Chết rồi Chết rồi Chết rồi Úi rồi ôi Squire ra đi Squire ra đi Cần Squire anh em ơi Cần lắm mất Squire

Ủa chết nhanh quá Ui Chết nhanh quá anh em ơi Ui ui ui ui Khỏe quá Anh em thấy chưa Meta nhá anh em nhá Meta đây Meta là đây Bộ này nó chính là meta Không nói nhiều Khẳng định với anh em luôn Đây nó chính là bộ meta Tiếp theo chúng ta phải lấy cái gì đấy Nếu trận này mua một con Grand Herat Tí nữa cướp skill của nó cũng được Ok hai anh em là VN ờ, Quỳnh Nga ờ, uh, Quỳnh Nga ở uh, Quỳnh Nga em Quỳnh Nga nhưng mà tên này là An Nguyễn Trường đéo phải rồi lừa anh em ạ đừng tin đừng tin nhá tên ở trong game là Quỳnh Nga mà cái tên đẹp như thế mà chắc chắn là một cái người phụ nữ đẹp đéo bao giờ tên là Trường luôn Nguyễn Trường An không phải đâu anh em ạ kênh chat nhận bố láo ấy nhận nhận sằng đấy anh em ơi đâu phải đâu đâu phải đâu bà tia này Úi rồi ôi Mẹ ơi Thứ này thì vô địch thật rồi Giới thiệu cho anh em đội hình beta 6 ép kết hợp với cả hai tê giác Up cấp nhanh Có con đỏ rồi tôi nhìn thấy có con đỏ rồi anh em ơi Tôi nhìn thấy có một con đỏ rồi đây rồi Ghép đồ vào luôn Mày chạy đi đâu Mày chạy đi đâu cho thoát Nó đã phải cho hết xuống rồi anh em ạ à. Squire Nếu có Squire nhở Squire Mày ở đâu ra đi Thôi chết rồi Hơi lỗi Hơi bị lỗi Hơi bị lỗi anh em ơi Hơi bị lỗi anh em ơi Chết rồi nó tung được ra Gravet Ô con PA của tôi đâu Đâu rồi Ui, thôi chết mẹ rồi, thua rồi, thua rồi Mẹ ơi, đâu hiểu kiểu gì À, đâu hiểu kiểu gì Tại sao nhà lục cầm đánh à, hình như nào đây Tại sao tôi đã thua được Đâu hiểu kiểu gì luôn Cái điều gì đây Ai có thể giải thích cho tôi được không Sao vô lý thế nhở Round trước rõ ràng vẫn còn ăn round trước rõ ràng vẫn còn ăn mà qua round quái chắc là nó có một cái cái cái món đồ đấy rồi có một cái món đồ gì đấy kiểu dạng cầm đánh hai như nào đấy rồi chứ làm điều gì có chuyện nạ thế khó hiểu khó hiểu khó hiểu quá hay là do tôi gáy nhỏ có phải không? Hệ thống pháp luật ở trong game nó đã, đã, đã, đã, đã bắt đầu là, là kích hoạt Do tôi gái Gáy sớm ăn gì là có thật anh em ạ à. Ngu người Ngu người Ngu người Ngu người Ngu người Ngu người Mười ta Mười ta Hơi nhầm lẫn chăng Hơi có một chút gì đấy nhầm lẫn với meta này chăng Không Đây là một đội hình mạnh mà Tôi có thể khẳng định với anh em đây chắc chắn là đội hình meta Nhưng meta nào thì tôi không biết Nhà <laughs> Anh em thấy hay thì hãy để lại cho tôi một like nhé Cảm ơn anh em Tai nghe vừa đẹp vừa sang, đeo thì thoải mái âm thanh miễn bàn, mẫu má chuẩn đét như hình, lại còn đang có chương trình rất hay. Tai nghe G800, một sản phẩm đến từ thương hiệu Flexstone, là một trong những nhà cung cấp và sản xuất tai nghe lớn nhất thị trường Đông Nam Á hiện nay đang có chương trình siêu sale từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 22 tháng 6. Toàn bộ các đơn hàng đặt mua sản phẩm Z800 sẽ được giảm giá là 40% và đặc biệt khi bạn áp dụng mã giảm giá Flex 050 bạn sẽ được giảm thêm 10% giá trị đơn hàng. Tuyệt vời hơn nữa, mọi đơn hàng đều được free ship trong khoảng thời gian khuyến mại trên con chân trừ gì nữa mà không ấn nhanh vào cái đường link ở phía dưới phần mô tả nhớ các anh em ơi